mừng tất cả quý vị các bạn với kênh video của Điện Máy Cường Linh thì uh, thời gian này đang là 11 tháng 10 năm 2022 thì uh, cũng uh, sắp đến cái thời vụ mà bà con uh, uh, làm uh, sắn dây tên bột nghệ tên bột sắn dây thì uh, trước mắt của bà con đây thì uh, bà Điện Máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con uh, dòng sản phẩm máy vắt ly tâm đấy uh, là trước đây là có dòng uh, 60 lít và dòng uh, 40 lít tại ngay bên uh, tay trái của bà con đây là hai cái máy 40 lít chạy motor một kỳ rưỡi còn uh, bên cùng này là motor uh, con 60 lít chạy motor cũng là motor một kỳ rưỡi luôn dây đồng của toàn phát đấy thì uh, giới thiệu qua cho bà con về uh, cấu tạo của máy cũng như là uh, đặc điểm cũng như là ưu điểm của máy để bà con có cái uh, nhìn tổng quan và uh, có sự lựa chọn hợp lý đấy ngay bên cùng của bà con đây là cái máy uh, dòng 40 lít và được thiết kế toàn bộ bằng inox 304 à, chân đế là, là bằng la răng ô tô à, cực kỳ chắc chắn cũng như là có cái độ à, cứng vững cao thì khi mà đối với cái dòng máy vắt ly tâm thì nó sẽ có cái độ văng à, quay tròn à, độ ly tâm thì đối với những cái dòng mà nó chạy bằng thép V ở phía dưới chân như thế này thì nó sẽ không tạo ra được cái độ an toàn cũng như không độ được cái độ chắc chắn như những cái dòng mà bằng la răng ô tô như thế này lại có trọng lượng lớn ở phần đế cũng như là những cái chân nó choái ra như thế này thì nó sẽ giúp cái máy nó ổn định hơn và con sử dụng nó yên tâm hơn đấy thì Đấy, theo máy thì được tặng thêm một cái phần à, túi vắt như thế này này túi vắt màu trắng cũng như là được làm bằng vải là vải uh, sợi uh, cước đấy thứ nhất là nó không bị uh, thấm không bị mục và bà con sử dụng là nó có cái độ thời gian lâu dài đấy được may sẵn cho bà con rồi về mình chỉ có lồng vào và sử dụng thôi đấy, máy thì có kích cỡ miệng lồng rơi tầm độ 50 phân cũng như là phần lồng trong thì nó sẽ rơi vào tầm 40 phân lại khá là rộng cũng như là được thiết kế bằng inox ờ, chống rỉ thì bà con sử dụng thời gian lâu dài đối với những cái dòng mà à, thường xuyên tiếp xúc với nước như thế này thì à, cái phần à, inox là nó cực kỳ quan trọng đấy thứ nhất là nó đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm cho bà con và nó đảm bảo được khi bà con sử dụng nó vệ sinh nó dễ dàng phần lòng trong với là cái phần chân đế sẽ được cố định bằng 6 con ốc như thế này sáu con ốc ờ, nằm đối xứng nhau đấy toàn bộ thiết kế của dòng máy vắt ly tâm thì ờ, xoay quanh cái trục thì nó sẽ được thiết kế ờ, cân đối cũng như là đảm bảo được cái độ rung lắc cái độ quay quay ly tâm thì nó sẽ đều nhất cho bà con và máy nó không bị rung lắc trong thời gian sử dụng Đấy, nguyên lý hoạt động thì của máy thì khi bà con sử dụng thì sẽ lồng cái phần vải trắng này vào Đấy, lồng vào bà con lồng xung quanh cái phần miệng lồng như thế này Đấy để mình lòng làm sao cho nó đều đều hết tất cả phần mềm lòng và trực tiếp đổ những nguyên liệu như uh, tinh bột nghệ tinh bột sắn dây sau khi đã xay rồi thì mình đổ vào đây à, đối với cái dòng máy vắt ly tâm này thì bà con cũng có thể để dùng để vắt uh, hần khô hần phi uh, hoặc là những cái dòng những kiểu mà rau sống hoặc là bà con uh, à, làm uh, sản xuất rượu thì cũng có thể vắt được uh, bá rượu các thứ đấy để vắt uh, rượu nước cẩm hoặc là những cái dòng rượu mà lên men Đấy thì bà con cũng có thể sử dụng cái dòng máy này Đấy, nó khá là đa năng khá là tiện dụng và đối với những bà con nào cần ờ, vắt ờ, cũng như là cần ờ, có cái độ lấy nước tắt tắt nước tắt bán ra khỏi nước Đấy. thì khi mà cái máy nó quay thì những cái phần nước nó sẽ được ép ra ngoài Đấy, nó có cái lực văng đi tâm ra phía ngoài Đấy và lọt qua những cái lỗ này và những cái phần ở cái phần lồng ngoài thì nó sẽ trực tiếp hứng cái phần nước và chảy ra phần phiếu ra đây đây là cái phần phiếu ra của máy đây, phần phiếu ra này thì có cái ờ, kích thước nó khoảng độ tầm 10 ờ, phân khoảng tầm 10 ờ, phân và có độ dài tầm cũng 10 phân luôn đấy nó nhô ra như thế này thì bà con khi sử dụng thì mình có thể hướng cái phần xô chậu ở đây đấy, từ phần mặt đất lên phần hướng này thì nó phải rơi tầm 50 phân thì bà con hưng xô chậu nó khá thoải mái thôi Đấy, còn nếu như bà con nào mà có nhu cầu mà cần thiết uh, nếu cần mà có thể uh, đặt bên uh, điện máy cường lên để làm những cái phần uh, hứng này nó bằng uh, ống tròn luôn thì uh, bà con có thể uh, cột trực tiếp ra vòi Đấy, cho trực tiếp ra vòi và hứng trực tiếp vào sâu chậu luôn mà không làm cái phếu làm cái đường ra bằng vuông như thế này đấy mà được thiết kế bằng một cái ống tròn đấy phần đồng trên này có thể nhắc ra được thì bà con có thể nhắc ra để vệ sinh đấy nhắc ra để vệ sinh lồng lắc ra cũng khá dễ dàng thôi ờ, trọng lượng không quá lớn thì hầu như ờ, chị em phụ nữ cũng có thể là sử dụng được luôn thì nó không có gì là là, là, là ờ, khó khăn đấy thì máy đây thì khi mà nhắc ra thì bà con có thể thấy rõ được cái phần lòng trong này đấy được đục lỗ cực kỳ là tỉ mỉ luôn đấy, lỗ cực kỳ nhiều đấy thì nó sẽ giúp cái à, lưu lượng tiết diện để cho nước nó ra thì nó sẽ nhanh hơn và được nhiều hơn đấy Đây thì giới thiệu qua cho bà con cái dòng máy motor 1,5 kW luôn của ờ, điện máy cường lên cung cấp luôn. Thứ nhất là cái dòng ờ, motor của ờ, điện cơ toàn phát. Đấy. Dây đồng là 100%, bảo hành cho bà con một năm. Đấy, sử dụng công suất là 1,5 kW này, hai hai ngựa. Và tốc độ vòng quay của nó là tôi chậm nhá, đấy, đến 1400 vòng một phút. Sản xuất tháng 10 năm 2022 này, đây là mới nhất luôn. Đấy motor hầu như đết bên điện máy cường lên lắp vào máy thì hầu như là mới, Đấy, không có motor cũ và có chế độ bảo hành cho bà con vô cùng là yên tâm Đấy, còn bên dòng bên này là cái dòng lớn hơn này là cái dòng 60 lít Đấy, thì đối với bà con nào mà sử dụng nhiều sử dụng nhiều thì ờ, có thể ờ, tham khảo và lấy ờ, qua cái dòng 60 lít này Đấy, 60 lít chạy motor 1,5 kW Đấy cũng là, là ô tô Đấy cực kỳ yên tâm đấy sau đây tôi sẽ cắm thử cho bà con cùng xem máy nó có quay êm hay không đấy, đây. cái này thì uh, khi mà chuyển về đến cho bà con thì máy đã được đấu sẵn dây điện rồi nhé thì ờ, nếu như bà con nào mà có nhu cầu uh, làm thêm automat hoặc là làm thêm uh, cầu dao thì mình cứ trực tiếp đấu phần dây điện này vào thôi đấy, nó cũng khá dễ dùng cũng cân tâm cực kỳ là là là, là, là ấy luôn là là tốt luôn đây bà con không thấy được cái độ rung lắc của máy đây đối với dòng máy vắt đi tâm này thì khi mà sản xuất thiết kế thì cái độ cân tâm nó cực kỳ là là, là quan trọng đấy nó giúp máy nó quay êm và nó không bị uh, rung lắc bà con sử dụng vô cùng yên tâm đấy, quay rất êm luôn Đấy thì bà con có nhu cầu mua cái máy vắt ly tâm à, có thể đặt hàng à, từ 20 lít, 40 à, lít, 60 lít à, à, bằng nhôm, bằng inox à, chạy motor à, nhỏ cho đến motor lớn thì có thể liên hệ bên à, điện máy Cường Lên địa chỉ 36 cổ điển A Tứ Hiệp Thân Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây là 0962 133 858 để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm.